Xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu Và mình là Mít Hương Nhà Bè Hôm nay Phước Sửu và Mít Hương à, cũng lại gặp nhau vào những ngày cuối tuần Và trao đổi cho quý anh chị những bất động sản gọi là hot tại Nhà Bè Phong Mít Hương Dạ yeah. Khá nhiều sản phẩm bất động sản gọi là giá tốt theo như từ dân dân gọi là ngộp <laughs> thì quý anh chị chắc ăn là sẽ theo dõi video của Phước Sửu và Mỹ Trường để đón nhận những sản phẩm và mua cho mình những sản phẩm gọi là để ở và đầu tư sinh lời phong Mỹ Trường? Dạ. Một cái dòng sản phẩm mà khá hấp dẫn à, Mỹ Trường và quý anh chị à, sẽ cùng tìm hiểu sau đây là một cái dòng, dòng sản phẩm rất ư là đặc biệt. Mỹ Trường có thể là à, chi tiết về dòng sản phẩm đó quý anh chị biết được hay không? Dạ, điều đặc biệt thứ nhất đó là với cái giá tiền rất ít ít nhất có thể nhưng mà chúng ta vẫn có thể sở hữu được một căn nhà phố tại dự án Sai Ghét Nhà Bè đó chính xác đó cái dòng là dòng giá mềm nhất đó anh. mềm nhất luôn dạ. sở hữu một à. một bất động sản cực kỳ hấp dẫn trong một cái cụm khu đô thị Đúng 350 rồi. hecta à, có đầy đủ những tiên minh dạ. dạ rồi nhưng mà mức giá hợp lý như vậy thì mới thường có thể là chiết sơ qua những cái dòng mà diện tích nè rồi cách xây dựng của căn nhà đó cho mọi người biết đến được hay không dạ à, với nhà phố à, tuy là nhà phố nha anh chị nhưng mà vẫn là ngang bảy và à, ngang bảy dài 17, tổng diện tích là 119 m2 và tổng diện tích sàn là 270 m2. Thì à, tuy là nhà phố nhưng mà nó cũng không khác gì một căn à, à, biệt thự mini, một biệt thự nhỏ đó anh chị. Nên là à, chúng ta ở trong một cái không gian mà ngang rộng như vậy thì à, rất là thoải mái Đúng và rồi. đặc biệt là tận hưởng được tất cả những tiện ích cũng như là những uh, những cái cảnh quan những cái uh, tiện ích của cả một cái dự án như vậy à, giống như những cái căn biệt thự khác với mức giá là cao hơn rất là nhiều lần dạ giá chỉ khoảng 15 ít thôi không ừ, dạ vâng ít à. học sinh luôn đó <laughs> rồi thì à, Phước Sửu nè cùng sẽ đi vào bên trong căn nhà để thấy là chủ đầu tư à, bàn giá bên ngoài hoàn thiện và bên trong thô như thế nào. Với cái căn nhà phố này 200 khoảng 270 mét vuông sàn phải không? Thì thiết kế rất là tinh tế. Ở đây thì quý anh chị có thể thiết kế lên đến à, 4 đến 5 phòng ngủ luôn và có thể thiết kế được một cái phòng ngủ ngay tại ờ, dưới đất luôn á mấy thường dạ. à, để cho dành cho người già người hoặc là dạ. người có trẻ em gì đó thì khá hợp lý và có thể thiết kế này ở cho 2 đến 3 thế hệ thì một cái dòng sản phẩm vị trí rất là hấp dẫn thì mấy thường có thể nói sơ qua về vị trí của cái căn nhà phố này cho mọi người nắm rõ được hay không À, dạ, nhà phố thì trong ờ, dự án này nhà phố sẽ là nằm đằng phía sau của dãy shop house đó anh. Thì à, hai dãy ờ, là là đâu lưng lại với nhau sẽ có một cái khoảng trống của ờ, đằng sân sau của shop house yeah. Dạ. là 4 m và cái sân sau của nhà phố là 3 m thì sẽ là có một cái khoảng không 7 m. Quá tuyệt dạ. vời như lại cái gọi là cái lối à, thông thủy như vậy á, là quá tuyệt vời. Khi mà có những cái sự cố gì xảy ra là khá khá di chuyển khá, khá dễ dàng phải không dạ, có gì vâng cố cháy nổ hoặc làm gì thì cái lối thông hành địa dịch này à, giúp cho cư dân yên tâm hơn và có thể là à, xử lý những cái hoa hoạn một cách dễ dàng dạ. À, đặc biệt dãy nhà phố thì à, đường trước à, nhà của dãy nhà phố đó anh thì xe hơi mình đậu thoải mái vì lý do là phía đối diện sẽ là dãy biệt thự và họ không hề quay mặt qua cái phía nhà phố họ quay mặt về phía biệt thự Chính cho xác. nên là xe cộ có tường rào cao đường. ngăn luôn rồi dạ đúng rồi là ừ, cái con đường đó là chỉ dành cho xe của nhà phố là chính thôi cho nên là cái mật độ xe sẽ không có đậu nhiều và nhà nào cũng có gara anh ạ à. dạ nhà nào cũng có gara để đậu xe riêng một điều đặc biệt là khi cư dân à, sở hữu ở trong này thì mình mới được vào và chết à, võng mạc nè à, quét à, biển số xe hơi à, xe nè à, và cư dân ở phân khu nào thì chỉ được sở hữu cái tiện ích của phân khu đó tạo nên một cái cộng đồng văn minh yên tĩnh và an lành đặc dạ. biệt là hạn chế những cái tình trạng à, à, tiêu cực ở trong này phong biết thường dạ à, à, những cái quý khách mà hơi kỹ tính anh thật sự là họ rất là muốn sống ở một cái nơi gọi là, gọi là văn minh và à, cái sự an toàn thì phải gọi là tuyệt đối à, đó là lý do mà cái sự lựa chọn ở trong cái khu đô thị Zagat này nhà phố vừa mức giá thấp nhất và vừa đầy đủ tiện ích cũng như cái phần an ninh thì vô cùng yên tâm nói về phần tiện ích thì khi mà sở hữu một dòng sản phẩm nhà phố trong này á thì quý anh chị có thể sử dụng mà một club house chung dành cho 100 người trong đó có hồ bơi người lớn trẻ em có à, một à, cái phòng gym trội máy tập đa chức năng luôn chắc là phước sửu à, đang lia cái máy để cho mọi người thấy cái hồ bơi nè thấy được cái um, phòng tập gym và trong đó có một cái nhà hàng mini à, có phòng tắm sauna à, phòng sông hơi và có nhiều nhà tắm lớn nhật nhỏ và đặc biệt có cả nhà tắm cho người à, và nhà vệ sinh cho người tàn tật nữa mới thường ờ, à, chủ đầu tư thật sự là đã rất là quan tâm cho đến từng cư dân từng chi tiết nhỏ dạ quý anh chị có tầm tài chính tầm khoảng từ 14 đến 17 tỷ đừng đi đâu xa hãy về khu dân cư Giai Gai Nhà Bè chọn cho mình một cái sản phẩm nhà phố cực kỳ lý tưởng để ở và đầu tư nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau